thì sau 6 trận thi đấu gần nhất tại giải Ngoại Anh thì Chelsea chỉ có một trận thắng 2-0 trước uh, Bournemouth và hai trận hòa cùng với đó là ba trận thua trước Newcastle, Arsenal và Brighton này. Còn Man City thì đang uh, thi đấu với một phong độ tương đối là tốt. 10 trận gần nhất thì Man City uh, có được 7 chiến thắng, hai trận hòa và chỉ nhận một thất bại trước Brighton với tỷ số là 1-2. Uh, và ba trận đối đầu gần nhất của hai đội thì Man City toàn thắng và giữ sạch lưới trước Chelsea còn các thông số khác như thẻ phạt thì 8 trên 9 chặn ờ, gần nhất của cặp đấu này thì chỉ nhận tối đa là 1 đến 3 thẻ mỗi chặn thôi và 5 trên 7 chặn gần nhất cả hai đội đều kết thúc với ờ, không quá là 10 góc mỗi chặn đến với đội hình ờ, dự ra sân dự kiến của hai đội thì Chelsea ra sân với đội hình 343 và ở trận đấu này thì Chelsea chưa có sự trở lại của N'Golo Kante cũng như là Ben Chilwell còn Man City sẽ ra sân với hình 433 và không có sự vắng mặt đáng tiếc nào đến với trận đấu này với một hàng công ờ, thi đấu vô cùng thăng hoa của Man City. Khi đối mặt với một hàng thủ ờ, thi đấu không được đánh giá cao như Chelsea thì ờ, khả năng cao là hàng công của Man City sẽ nổ súng đều đặn và sẽ ghi được nhiều bàn thắng ở trong trận đấu này. Với cái tỷ lệ kèo hiện tại đội khách Man City chấp 0.75 và mức tài xỉu là 2.75 thì anh em dạ. nên vào cái mã kèo là Man City chấp 0.75. Đây là cái lựa chọn an toàn nhất nè